đi ờ, đến đoạn này thì em Ngọc em bị đổ xe dạ. thì cái là quý cô bác nhìn thấy đường nó rất là trơn luôn nhé mà hôm nay là còn trời nắng nữa cơ anh em mới nhấc cái bao phát ra dạ. em đựng xe nhé dạ. giữ giữ đầu em để xuống đó quá trơn luôn cái đoạn này trơn mà đi không khéo ông không đi được mới hích lên được không em dậy với ngọc anh chút đầu xe cởi cởi lại đi từ từ á cởi một bên ra rồi làm lại cởi bên trên chun ra đấy cái hôm mà Giang đi lên đây là cũng à, đổ 5 lần đấy Đợt, đợt anh bị đổ là được thua này, chú à? đó này à? <laughs> Bánh quay tít không đi được luôn, đầy đầy nên uh, ờ, Cười vừa đây nó bên này em ơi nó căng quá đây có một uh, chú cún ngủ rất là ngoan ngủ từ nãy gọi không kêu không dậy luôn có vẻ là say một giấc ngủ rất là tuyệt vời Xin chào quý cô bác chị và tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay à, Hôm nay thì à, Giang sẽ à, đi mua một số à, gạo, ít gạo và một số mì tôm, ít mì tôm nữa để đi phát cho bà con những hộ gia đình khó khăn đấy Thì cái số tiền này là số tiền của cô Nga ở bên California và của cô Hoàng Mai Lý ở bên California và ba là anh Trương Tân Dũng thì hôm trước thì mình có lấy tiền của anh Trương Tân Dũng rồi đấy thì mình sẽ đi mua dần và phát ở những ờ, thôn mà có hoàn cảnh khó khăn nha mọi người nhé và mua hết bao nhiêu thì mình sẽ ghi vào sổ tiền của các cô còn tiền của cô Nga thì là cô ờ, có gửi cho Giang là 5 triệu là để đi phát cho những hộ gia đình khó khăn và của cô Hoàng Mai Lý là 100 đô rất là cô có à, gửi cho Giang hôm nay Giang đã nhận được rồi đấy thế là của anh Trương Tân Dũng hôm trước Giang đã mua đi phát ở trong một cái thôn nào đó là hết 820 nghìn thì còn dư bao nhiêu mình sẽ lấy cả ba cô này để mình sẽ mua đi phát cho những cái thôn mà những cái hộ gia đình khó khăn thì vì còn rất là nhiều hộ Giang không thể là đi một uh, lúc có thể là đi hết được nên là Giang phải chia cái số uh, đi số lần đi này đi nó thành uh, nhiều lần để đi phát cho bà con và qua cái video ngày hôm nay thì à, Giang cũng xin chúc quý các bạn anh chị và tất cả mọi người là xem cái video nó vui vẻ hạnh phúc cái video hôm trước mà Giang có đăng tải về một cái uh, hộ gia đình rất là khó khăn đó là có ba có năm năm người con đó và một người mẹ một chồng vừa mất đấy thì à, Giang cũng rất là mong muốn là quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là có thể mọi người chung tay giúp gia đình đó Giang muốn là một thời gian nữa để xem số tiền mạnh thường quân ủng hộ được cho gia đình được bao nhiêu giang muốn làm cái gì đó cho gia đình một là sửa lại cái nóc nhà hai là muốn cho gia đình mua cái gì đó để phát triển kinh tế để có thể nuôi năm người con đó thì giang có nhận được sự gọi điện của rất là nhiều người có người thì đòi hỏi giang là xem gia đình đó có cho nuôi con hay không nhận làm con nuôi thì có một bà chú ở trong đà nẵng với lại một chị ở trong bình dương nên là giang cũng chưa biết ý kiến à, gia đình như thế nào hay là bên xã còn phải làm giấy tờ rất là nhiều ấy giang phải vào hỏi trực tiếp gia đình thì uh, video tới giang sẽ cố gắng vào để uh, động viên gia đình và hai là xem chờ đợi xem còn mạnh thường quân nào không để một gia đình thì uh, giang sẽ làm uh, giúp gia đình có một con gì đó con vật gì đó để chăn nuôi phát triển kinh tế để có thể nuôi sống gia đình người mẹ đơn thân đấy thì uh, hôm nay thì uh, đi với giang thì có hai anh em nhé thì, uh, hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, quán này đang à, chuẩn bị để à, mua đồ Đây, Giang sẽ mua hai bao gạo trước hai bao gạo thì bên kia thì Giang đã mua sẵn hai bao gạo để kia rồi tại vì hôm nay là đi có một em nữa là em Ngọc ấy em ấy cũng có một cái kênh bản sắc dân tộc hôm qua mình nói thì cô bác anh chị và tất cả mọi người là có thể sang theo dõi và ủng hộ em đấy nhá. thì hai anh em chỉ chở mỗi người được một bao thôi vì rất là khó khăn đấy mình phải đi rất là nhiều hộ là xe mình để dưới kia kìa hai ba gạo màu xanh xanh kia kìa và mình à, mua thêm là hai cái thùng mì tôm nữa đấy rất là nhiều đồ để có thể là chở hết được đấy phải có em mình đi giúp mình nữa là mình sẽ mình sẽ vào thanh toán cái số tiền mà mình vừa mua xong của cái à, chị này này <coughs> chị em gửi tiền đấy thì đây có hóa đơn thanh toán này qua cái chị với cả mọi người nhé đây thì ờ, được quý ba anh chị xem là là hết 1 triệu 670 nghìn đúng không? Vâng Ngọc ơi Đấy, tiền ờ, gửi gửi cho chị Giang với em Ngọc là sẽ mua dần nhá không, không những là mua hết được ngày hôm nay Mình sẽ đi ờ, rất là nhiều thôn đấy Còn những hoàn cảnh khó khăn Giang là muốn là san sẻ mỗi người một ít vì cái số tiền của các cô gửi thì Giang rất là cảm ơn các mạnh thường quân Cũng như là, là quý Ờ, khán giả mọi người là đã luôn luôn đồng hành và theo dõi ủng hộ Giang trong quá trình mà Giang đi làm ở cái uh, ờ, trên ký huyền này nó nhiều hoàn cảnh khó khăn thật sự là cũng có anh chị là mọi người là có thể là mọi người chưa lên đây mà lên rồi mọi người sẽ biết được cái hoàn cảnh bà con thế này rồi sau khi mà mình thanh toán xong thì cái hóa đơn này mình sẽ cầm và những cái tên mà các cô ờ, mà có gửi vào đây thì theo sổ của Giang đấy thì ờ, cũng mong là quý cô bác anh chị với cả mọi người là đồng hành với Giang và theo dõi Giang với em Ngọc là vào trong đấy nhá để xem con đường vào thôn bản xem nó có xa hay là nó gần hay là nó khó đi và bây giờ thì mình sẽ xuất phát thôi nhỉ dạ. yeah. sau khi mà hai anh em ờ, mình đi được một ờ, chặng đường là 10 hơn 18 đấy, 18 km đi đường nhựa quốc lộ 434 này này. Là chạy lên đường Cao Bằng thì mình sẽ có một đoạn ngã ba là sẽ rẽ vào cái thôn ờ, Ha Cá, xã Cao Vai. Hôm nay thì anh em mình sẽ vào trong đó để phát thì cái ít gạo này cho bà con. tại vì là xe để không không chở được nặng mà đường đi rất là khó hôm trước quý cô bác anh chị tất cả mọi người có thể để ý là cái con đường mà hôm mà Giang có vào thăm nhà năm người con và một người mẹ mà chồng vừa mất đó cũng là cái thôn này luôn thì mình sẽ chạy theo con đường nhựa này từ ngã ba đó mình sẽ rẽ có con đường ngã ba rẽ chạy ở đây thì mình sẽ gọi nhờ thêm một em ở trong thôn nữa là em ấy ra chở giúp gạo thì là cái cân gạo này là 50 kg một bao hai bao hay là một tạ trước đấy là hai thùng mì tôm nữa các anh chị ạ thì không có đồ để mà chở hết được ấy thì uh, Giang à, và em Ngọc là sẽ đi hai lần hai ba lần đó để vào trong này thì con đường này quý cô bác anh chị có thể xem được chứ không, không trời nắng hôm nay khả năng là còn đi được nhá hôm mà mà trời mưa đường rất là trơn mình đi này nó vòng xuống đường này bạn nhìn thấy nó eo nó cua như thế mà Đấy, cua những con đường đỏ đỏ đó đó các bạn thể nhìn thấy xa phía bên kia kìa các bác có thể nhìn thấy vô đường đỏ các bạn phải vượt qua cái này cái qua cái khe dãy này này để mà sâu về phía đằng trong kia vượt qua bên kia kìa thì mới mới vào đến được cái, cái ờ, thôn ở bên trong đó rồi bây giờ ờ, anh em ờ, mình tiếp tục lên đường để vào trong bản phát gạo cho bà con xin mời quý cô bác anh chị tất cả mọi người lại tiếp tục đồng hành với Giang và em Ngọc nhé đi đi mình ăn đi Đấy, nhưng con đường mà hôm nay thì à, lại à, khá thuận lợi cho mình là trời nó lại nắng nên là nó rất là khô giáo tiện là mình có thể vào nó dễ hơn giao thông này như hôm trước mà mấy hôm trước nó mưa rền liên tục ấy Giang đi phải nói là con đường này không đi được luôn mà ba anh chị có thể nhìn thấy con đường này nó đỏ như này này là thì trời mưa mà xuống ướt là nó trơn mà xe thì à, hôm đấy là Giang đi là đổ mấy lần liền cũng không ờ, dễ như quý các anh chị là có thể là nghĩ đâu cái này mình từ cái đoạn đường ờ, đất vào đấy nó đi vào năm cây số khá là xa mà thì ờ, Giang đi trên đường đi mà cứ quay cái cảnh mà nó lầy lội rồi nó bẩn rồi nó bết này thì lại cô bác này cứ nghĩ là Giang nói dối thì nhiều quý cô bác anh chị là chưa biết Ờ, hôm nay thì nếu mà nó khô ráo một chút thì rằng sẽ quay dần và giới thiệu cho quý cô bác anh chị là cái con đường nó vào bản và thôn trong này không không dễ đi đâu nhưng bà con ở trên này đã à, còn còn còn quen đi ấy, mọi người quen đi ấy, thì nó còn à, dễ đi nếu mà giang thì đa số là xe mình thì là đi đường cái đường nhựa nó dễ chỉ vào cái đường đất như này thì uh, thực sự rất là khó khăn đấy để có thể là mua được cái cân thịt mua được cái con cá hay là mua được gói mì tôm để vào trong thôn này ăn đi con đường nó khá là xa năm sáu cây cơ nhưng được cái là không khí ở trên này thì uh, hôm nay thật sự là rất là tuyệt vời luôn đấy, quý cô bác có thể nhìn xa xa đây những căn nhà những quả đồi là những toàn à, mọi người là toàn cửa treo veo vậy rất là cao mà không ở đấy thì chẳng còn đất nữa cả có chỗ nào để mà ở Và có những cái con đường nó chi nhánh nó nhỏ nhỏ này thì nó sẽ rẽ đến nha các thôn khác nữa Rất là nhiều thôn luôn Mình đưa đi đâu đây? theo học à? nhìn xa xa bên kia tụi bác nhìn thấy con đường nó đi rồi đấy cứ vượt vượt vượt lên vượt lên cua nếu như mà nó cứ phẳng à, đường nó phẳng thì nó lại rất là dễ đi đường nó lúc thì nó cua gấp lúc thì nó lên dốc ấy lúc nó xuống dốc đâm ra là để có thể thuận thuận lợi mà đi thì quý cô bác là đi đúng một cái khe kia thì mà mình đi ấy phát bám thì chân không trống thì khó đi đi được không cố gắng phát à, nên à, cẩn thận đấy nha đi từ từ thôi thì uh, mọi người mà có lên đây trên vùng cao mọi người mới thấu hiểu được cái sự vất vả của bà con thế này ngay cả đường xá đi lại nó đã khó khăn vất vả rồi có gì à, nó trơn trượt đấy đấy đấy nay là còn chở 50 chứ chưa rửa qua cái chân ấy đây người ta quen người ta đi được đấy em nên đi quen còn đi nhanh mình còn đi không quen là mình à, ngã trơn trượt tuốt à là chở là nó nặng mình không thể đi lên ờ, dốc được khó lắm đây nó yếu thế là còn nắng rồi à đấy ôi này nắng to nắng đẹp đấy ôi mình vào nó mới chán đời chứ trơn ngã mấy lần liền may ngã xe mình không còn vẫn còn nguyên kia Bác vâng, nhìn thấy vẫn còn nguyên bùn dê rết hai anh em có đã rửa được xe đâu ừ, Em đi rồi à? <laughs> Cũng rửa được xe luôn đấy Bác vâng, nhìn đấy Xe mình vẫn còn nguyên từ hôm đấy về đấy Bây giờ mình lại tiếp tục vào trong Cứ bác anh chị và tất cả mọi người lại theo chân còn trời nắng nữa cơ anh em mới nhấc cái bao phát ra nào em tự theo nhé Ui. giữ giữ đầu em để xuống đó quá trơn luôn cái đoạn này trơn mà đi không kéo không đi được mà hích lên được không em dậy với ngọc anh chứ đầu xe cởi cởi lại đi từ từ đã cởi một bên ra này làm lại cởi bên trên chun ra đấy cái hôm mà Giang đi lên đây là cũng à, đổ 5 lần đấy Đợt, đợt anh bị đổ là được thua này, à? chú đó này à? <laughs> Bánh quay tít không đi được luôn, đầy đầy Nên uh, vừa đầy Nó bên này em ơi, nó căng quá vì là thứ nhất là nếu mà bà con trên này người ta quen đi ấy, thì nó còn dễ đi chứ mình mà không quen đi hoặc à, quý cô bác anh chị và mọi người mà có ở dưới xuôi ấy. À, anh thêm rồi này. Không, không, không, không, không, quen đi mới đi được thì em anh em quen đi rồi nên là giang nói là rất là cần phải cẩn thận tuy là mình đi từ từ đấy hôm nay là nắng đấy và đúng trời mưa hôm giang đi để đúng trời mưa chở hôm ấy có có 10 kg gạo thôi ít thức ăn rồi kẹo sữa thôi mà nhất là những cái cái đoạn mà nó cua tay áo này các bác chị có thể nhìn thấy là nếu những cái đoạn mà nó cua tay áo rất là khó đúng không để mà lên đấy, nó cua lên đường này đấy nó cua như cái khỉu tay ấy cua tay áo rất là khó luôn Nhất là về số vào số mà nó không ấy là nó trơn trượt Ui Sao không nhỉ? Sao đấy? Sao đâu? Mai chưa xem mình đưa đâu đấy đâu đó anh ơi đi xuống dốc ờ, khá là trơn các anh chị tất cả mọi người nhé sau một ờ, chặng đường ờ, khá là gian nan mà anh em di chuyển thì Giang cũng đã đến được cái thôn Hà Cá xã Khao Vai thuộc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang nhé để phát một số gạo cho những hộ gia đình khó khăn của cô Nguyễn Thị Nga ở bên California và cô Hoàng Mai Lý ở California và của anh Trương Tân Dũng đã, gửi cho Giang để gửi tới những hoàn cảnh khó khăn hộ gia đình khó khăn đấy thì Giang cũng đã đến nơi rồi phía đằng kia kia là các bác anh chị có thể thấy là một người đang làm nương rồi hiện tại là buổi trưa rồi và 11 giờ rồi mà bà con cũng chưa được tập trung à, đầy đủ cho lắm thì Giang có sáng có gọi điện cho bí thư à, trí bộ là ờ, để tập trung bà con sau đó để phát gạo và lên danh sách những hộ gia đình nó thực sự hoàn cảnh khó khăn để về đây nhận những cái món quà hảo tâm của các cô các anh ở bên California có gửi cho Giang và đi đến những hoàn cảnh gia đình khó khăn đấy. đấy ờ, quý cô bác ờ, anh chị có thể nhìn thấy là đây là cái trường tiểu học này, cái thôn Hà Cá này. Đường đi quý cô bác có thể nhìn thấy nó trên đường đi Giang quay rất là khó đi. Hôm trước Giang vào thì nó mưa đi còn còn khó hơn mà nay điều kiện thời tiết nó cũng uh, giúp Giang uh, với mọi người là nó cũng uh, vào dễ hơn để hiện tại thì uh, để đợi quá trình bà con đến nhận quà thì uh, Giang đã bảo thư chi bộ tất cả mọi người là sẽ múc vào những cái bao này trước này để uh, ấy tí nữa phát thì nó nhanh hơn đấy những bao gạo là mình sẽ phát cho 10 hộ trước Vâng anh chị tất cả mọi người ạ mọi người hôm mình sẽ cho vào cái túi xay xanh này ra nó chuẩn bị sẵn rồi hai là cái mì tôm này nữa này Mỗi người mỗi nhà được một yến Thì cái danh sách mà mình có bảo em ờ, thư chi bộ Là viết danh sách tên cái, cái gia đình mà nhận nhận này thì Cái đợt này là mình phát đợt 1 Tại vì là hai anh em đi không thể chở hết được Lần sau mà phát đợt 2 mình sẽ gọi em già ra để giúp Giang chở cái gạo vào Vậy ờ, để cho nó phát cho mỗi hộ gia đình tại vì trong này nó khá là nhiều trong này là bao, bao nhiêu nhỉ tổng tổng bao nhiêu nhỉ 48 hộ nghèo còn 48. tổng tất là 108 à, hộ À, 108 vâng. hộ. 108 hộ. 48 hộ khó khăn đúng không? Hai hộ, hai hộ là vừa mới mất ạ. à, đúng không? Tính vào. Ờ. À. Vừa làm giấy khai tử. À. Vâng ạ. À đấy tám bốn mươi tám hộ rất là đông nên là hôm nào mà đấy thì um, già dạ nhá bí thư chi bộ nha em nhá dạ. có gì anh sẽ gọi và đấy là ra chở giúp anh nữa dạ. để ờ, phát cho bà con vâng. đấy, hôm nay thì ờ, chỉ ờ, chị và các nhà hảo tâm ừ. đấy em rất là mong là các nhà dân là cũng đến để à, thông cảm và đồng cảm với các anh để làm chuyện hơn nữa để cho bất kỳ đó bây giờ mùa sát hạt đúng, rồi Đấy. rất là khó khăn là ngô ở trong thôn này ngô thì cũng vừa mới trồng à. mà nhiều nhà cũng rất là à, cũng mấy tuổi rất là nghèo rồi đến là đấy thì uh, à, cô ba anh chị tất cả mọi người nhá bí thư chi bộ là em ra giàng mỹ già là nhà em ở đây luôn đây vâng. căn nhà nó cũng nó nhỏ thôi cũng lập tấm pro Đấy. Còn ờ, ở đây quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy những cái căn nhà mà thôn này này Mỗi người ở toàn trên cái vách núi nó treo leo vậy à Đấy, nhà rất là xa để mà đi kêu gọi mọi người về đến đây thì phải mất rất là nhiều thời gian Phía này này quý cô bác chị có thể nhìn thấy này Nhà nó cứ ở giải rác như này rất là khó để mà tập trung bà con ấy ra phải điện cho bí thư thôn là từ sáng cơ Nhất là bà con đi làm trên này đi làm nương thì thật sự là để ờ, mà kêu ờ, gọi mọi người về đây để ấy thì rất là khó và thứ hai là mình cũng ờ, bảo Ngọc là cho hết một cái túi để ờ, tí nữa bà con đến thì chỉ cần ra để xếp hàng đọc danh sách từng người lên nhận một à, nó ấy hơn nó quý củ hơn như hôm trước mà Giang có đi ở bên thôn phiêng bung đó thì nó là thấy quá mọi người vào nhận cái nó nó không không không được ấy lắm thì đâm ra là cũng có nhiều quý có ba anh chị tất cả mọi người là đóng góp ý kiến nên là Giang sau đi là sẽ cố gắng làm để đấy cho nó ờ, sao mọi người có thể đồng đều nhất thì hiện tại là chưa trưa bà con cũng sắp gần về rồi sau khi mà mình bỏ em ngọc này múc ờ, vào cái đó thì nữa đợi bà con đến thì mình sẽ phát cho bà con đó. đâu hôm nay là mười à mười hộ à mười hộ nhưng mà có một hộ bê đi nữa xong thì uh, có ba anh chị nữa sẽ cầm người nên em ngọc em sẽ vào giúp cùng phụ uh, cái em ở thôn này nữa này mọi người sẽ cho vào đây để cân cái túi xanh xanh mà Giang mua đấy là đủ 10 cân thì mỗi nhà 10 nhà chào anh nhá hôm nay đâu về mà đẹp trai đấy mặc áo vớt bi đây nhỉ cho thêm tí nữa đi cho đủ 10 cân tí, tí nữa đủ 10 cân đi tí nữa tí nữa cân nữa Đấy mình cho vào đây thì nó sẽ gọn hơn tí nữa Mọi người chỉ để việc đến nhận thì mình à, Sẽ bảo một người đứng ra đây xếp hàng rồi phát cho mọi người Nó trật tự con như đợt à? trước mà đi là lộn xộn quá ấy. Được rồi Hai, hai túi kia không rồi, cái này túi này nó hơi tại thời tiết khá là nắng luôn ngay buổi trưa ấy nhưng mà cái là thời tiết đi thì đường nó còn à, đỡ hơn hôm trước mà Giang đi vào nó trời rất là mưa đi lại rất là khó khăn nhé là bà con ở trên này thì à, quý cô bác có thể biết được đây cái, cái gia đình mà nhà mà nó ở cái à, treo veo ở trên cái đỉnh núi mà thôn mà không phải là nó ở tập trung đâu nhưng nhà nó ở rất là xa xa để mà có thể à, đi gọi một người về cũng phải nhờ bí thư bên này gọi về mình về căn nhà bên này nữa này rất là cao luôn ở cái chơi vơi vậy đấy à mấy đứa nhỏ à đang học cái gì đấy đấy, cứ phát này là mình sẽ cho vào cái túi này nhé là đầy đủ luôn là cứ ấy thôi cứ 10 cân một túi tại thì bà con ờ, chưa trưa thì mọi người mới về được đi làm mới về được Nên là đi làm nương ấy rất là khó khăn để mà có thể tập trung bà con lại nhiều trưởng thôn rồi bí thư ờ, à. nó sợ qua đó sợ luôn cái mì tôm này thì uh, à, tùy cũng cho vào túi này chú các bạn mỗi hộ gia đình 10 hộ thì là mỗi hộ 15 gói mì để uh, à, thứ nhất là cái thời gian này đang uh, bà con đang uh, khó khăn đấy nói kém vì ha là đang mùa chống dịch ấy nên là bà con đi làm được cái uh, thu nhập sinh hoạt trong gia đình rất là khó không ai đi đâu được nên là Giang sẽ là san sẻ mỗi nhà một chút mỗi nhà một ít chứ không thể là nhà này có mà nhà kia không có nó rất là khó ấy với lại bản thân Giang thì hay là các cô hay các mạnh thường quân cũng không thể là một tay mà che hết bầu trời được ngay cả cái người giàu nhất tỷ phú Bill Gates người ta cũng không thể nuôi cả thế giới Nói thẳng với mọi người là như vậy nên là Giang muốn là san sẻ tất cả mọi người đều có thể là được một chút còn Giang thì uh, thật sự là Giang cũng gia đình cũng chẳng có gì uh, à, khá giả đâu cũng mình đi giúp bà con được cái là nhìn thấy bà con có cuộc sống nó ấm no nó hạnh phúc và nó khá hơn một chút thì mình cũng cảm thấy rất là vui và cái nữa là Giang thật sự là không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các cô các bác các anh các chị những nhà mạnh thường quân những nhà hảo tâm đã quan tâm đến bà con ở trên vùng cao nhất là vùng uh, cao uh, nguyên đá hà giang này. đấy em à, đi bóc uh, ấy vào đi bây giờ còn đến hết cho nhà ấy nhỉ già nhỉ đến rồi ạ đến đến tí nữa bảo bà bà con đến tập chủ đông đông đủ đây nhá xem đúng ờ, đọc tên hộ gia đình ấy nhất là để mà tập trung bà con hơi khó này rất là khó khăn luôn đấy đến từng nhà thực tế là đến từng nhà để phát cho mọi người thì cũng được thôi nhưng mà nó mệt lắm có ba anh chị tất cả mọi người mình không thể không thể đi từng nhà được nên là chỉ có gọi bà con về đây nhận giúp thôi 장군 자도 안 가스나 요거 제가 저거도 cả tấm vừa rồi này đợt trước em mua là bao tiền một tấm này là cái này hả ờ. trăm tư ạ à vừa lô này hả mươi, tám mươi nghìn một tấm à vâng Hôm sau hôm qua mình mua cho đấy rẻ nhỉ Ngọc nhỉ? bốn tám nghìn một tấm Bốn tám nhưng mà cái cái kia là cái loại ngắn hơn Ngắn hơn Vải ngắn hơn này dài hơn Vâng À loại dài hơn là 80 à? Loại cái này chắc hơn Đời nó không nuôi À. à. à. Nhà này em ờ, mua được bao nhiêu tấm? không hả ừ. bây giờ thì à, giang sẽ à, phát gạo nhá ờ, các hộ gia đình này à, ông già cứ đọc từng người từng người hộ gia đình xếp sao xếp sao xếp hàng ra đấy tí vào lấy gia đình ba mươi bốn đấy thì à, bí thư chi bộ sẽ đọc ừ, người là xếp hàng vào đấy để tí nó vào nhận. À, dạ chị Na. Chưa rất là nắng luôn. <laughs> Hai giờ trưa rồi. ba mươi sáu, ông là sao vậy? à và mì trò này sao đó vậy ba mươi tuổi cha cha phát cho mọi người ờ, ấy đi đi uh, nắng là nó cũng nắng nóng rồi mình tranh thủ nhanh nhanh chân nhanh tay đến là về còn ăn cơm nữa cơ là chưa nắng Thôi ba vào đi ờ, hộ đúng không? Đủ trên Cho đủ 10 ờ, 10 ờ, đúng 10 hộ chưa? Ờ. Rồi. Thì đấy thì em có thể gọi mọi người vào lấy là em trực tiếp em đứng kia kìa. Em đứng em phát đưa cho mọi người ấy. Ừ. Thế là bây giờ em giả em sẽ phát cho mọi người em gọi tên đình nhà lên lên lấy luôn là để chưa, chưa rồi ấy. Rất là nắng nóng luôn nên để cho bà con về à, người ta chiều người ta còn đi nương nữa cơ Giang cũng phải về có việc mai lòng cà phê mai mai đấy à đấy em lên nhận rồi đi nhá ờ đấy à? cứ lên cầm thôi à một bên là không nhìn thấy à dạ oh. à không bị lăng mắt à à dạ thấy cũng thương thế nhỉ thằng ờ, nào mình không thấy ờ, rồi Hôm về đứng đấy ờ, về về đứng đấy là đặt xuống dưới được đỡ phải sách tay nhá à đó là một bên mắt là bị ấy à thì không nhìn thấy à à nghĩa là em bị ấy à nhưng hỏng một bên nhỉ à em đặt xuống cũng được mà đặt xuống được không phải cầm như thế đâu mỏi tay ờ, nghĩa là thương ờ à, đấy đặt xuống được ờ. rồi à mà. Bé đấy là bao nhiêu tuổi? nó đấy bao nhiêu tuổi? Chắc 16 hay 15 tuổi. À, à mình rất là thương nhỉ đó này là cái đôi khi là không không, ấy đúng không mình giật giật giật khó nhìn bé này không nhìn thấy thì các bạn à, nó ờ, rất là khó khăn hoàn cảnh rất là khó khăn luôn là ờ, thật sự là là khổ em Mới vào đến đây thì Giang trên đường đi đã khó khăn mà vào nhìn thấy bà con này một lúc cũng chảy nước mắt luôn thì à, trực tiếp bây giờ em sẽ gọi từng hộ gia đình lên để nhận cho nó công bằng có xây cho cho cho con. À, lấy cái gì lọc? Đứa này chắc bị từ nhỏ à? đúng không mi từ nhỏ đúng không à, mi từ nhỏ một bên trái bên phải bên này à, các bác ở trong này nói tiếng kinh cũng không nói được đây ừ. nên là bẩm sinh nhỉ có những cái cuộc đời nó còn uh, bất hạnh hơn em ấy và nhìn những cuộc đời khác nó cũng rất là bất hạnh không ai muốn sinh ra là mình như vậy đâu nhưng mà do bẩm sinh từ nhỏ rất là khó Đấy, cứ ờ, phát nhận xong là tí ờ, là những cái hộ đã, mình đã nhận rồi thì tích vào lần sau hộ khác thì ờ, đấy mình đến mình còn biết có danh sách của các bác ạ có thể là đủ mà một hộ bảo là đi núi về về hết rồi đúng chưa đấy Tại ờ, ờ, vì chi bộ lại lộn hết lên ờ, mệt đấy Đấy nhé Có một cái có đây là của một người đi núi đấy đúng không? Về rồi à? Hết rồi đúng không? đủ mấy hôm chưa à, đi làm về rồi đúng không à rồi rồi đây thì cũng đã phát xong em đã phát xong thì em à, già dạ, có thể là nói cho mọi người biết ở đây là cái số gạo này là của các mạnh thường quân ở bên nước ngoài gửi về để giúp bà con những lúc khó khăn chứ không phải của nhà nước nhá ừ có thể nói cho mọi người à, con này mà nó chỉ nó nó cũng chút tay con này mà nó cho quá chỉ có lửa mà nó cho anh là ờ, dư anh này phát cho pet cho sao là rất may ờ, ờ pet cho toàn nhẹ nhõm to xe thì mà con thì mà họ chỉ là cô chúa phù con thì mà nó cho dòng xe giờ dạ, đi à xe xe ta xe phù lúa này thì chỉ sử pet thì này bốc hàng dẹp lửa tin này nếu pet xì rồi dẹp pet cứ có pet tóm nó giờ sử luôn chỉ tiền lúa phú tá thì pet ờ chỉ uo dẹp pet hiện tỏ là nó à bây sao là xì sầu này xì sầu nhiều nó hả ừ. à, à, nên từ từ mua gì trẻ chị hãy cho là cho à, và mấy và mấy và mấy Vâng, mà mà vâng, nó có này có cho chí rồi tới thả luôn muốn giờ thả này thả luôn hết rồi thấy nhiều khác nè ở chỗ các bác biết chưa hiểu chưa hiểu đó đấy cháu không nói được tiếng ờ, hâm bông cháu chỉ nói được tiếng kinh thôi nhưng nói tiếng kinh nó bảo là được biết được đấy là cái phần quà của các bác cô bên đó có gửi cho mọi người thì là mọi người là trong cái thời gian này đang là khó khăn đúng không chỉ ờ, sẽ phát chia đều mỗi người một chút đó là cái lòng hảo tâm ờ. bảo các anh chị và cô bác à, cảm ơn các nhà có có nói gì không có nói với mọi người không ờ, ờ, cảm ơn các nhà hảo tâm chị có ai có nói không có có chào tứ có phải một bé cảm ơn là tiếng hâm mông như thế nào xỉa sinh hay là như nào sỏ sinh hay là đấy là được rồi dạy cháu tiếng hâm mông được mà không không so sánh mà so sánh là à, cảm ơn đúng không thế là so sánh ờ, mọi người là tất cả các bác là được rồi chứ không cần đấy so sánh mọi người với ấy được rồi không cần phải đâu nhá dạ, không cần phải đâu dạ, so sánh rồi rồi rồi rồi rồi vâng vâng rồi vâng, rồi vâng. <laughs> dạ, vâng, so sánh so sánh là biết rồi là biết là so sánh là cảm ơn rồi cảm ơn các mạnh thường quân ở bên đấy cảm ờ, ơn nhá đấy có thể anh đấy dạ vâng, rồi anh cảm ơn <laughs> tất cả các cô các bác ở bên đấy thôi chứ không phải là cảm ơn em vâng, cho nên em chỉ là kết nối cho mọi người đấy là Đấy, quý cô bác nha, đầu khi là vâng. Giang nói tiếng uh, Mông chỉ biết Dạ vâng, vâng <laughs> Thì không biết, chứ Giang mà biết thì ờ, khả năng Giang nói nó sẽ nhanh hơn mọi Người sẽ dễ hiểu hơn Đấy thì uh, thôi uh, có lẽ là cái, uh, xong buổi uh, phát đầu tiên Hôm nay thì uh, Giang cũng à, xin phép là về tại vì trưa còn phải nấu cơm ăn cơm nữa để hẹn quý cô bác anh chị là những cái video tiếp theo nhé thôi cảm ơn bà nhá bà bà biết nói ờ, tiếng kinh mà bà lại không nói bác bà cảm ơn ai bà về đây để các các cháu nhớ đây về cho nhân sự đâu cháu đâu các bác ở bên nước ngoài gửi đúng rồi là dạ, bà cảm ơn dạ, dạ, các cô các bác ở bên nước ngoài gửi cho nhá và cảm ơn ờ, trường giang là là cầu nối tia cứu cho nhân sự ở đây nhá xin nhá <laughs> vâng vâng vâng thế thôi ờ, có lẽ là giang xin kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây ờ, cảm ơn nhé cảm ơn mọi người đã đến vất vả rồi, ờ, rồi mọi người có thể về ăn cơm đi về ăn cơm ờ, nào máu đi nhá ok là nào máu đấy ờ sao nhá ờ về ăn cơm đi không phải đâu muộn rồi mà Ôi, cảm ơn anh rồi rồi rồi, rồi nhá ờ, mọi người ấy đi nghỉ đi nghỉ, nghỉ đi nhá thế bà con cũng uh, lần đầu đâm ra là cũng chưa biết nói kiểu gì ấy giang rất là khó rồi rồi rồi, rồi so sinh, so sinh. So sinh mọi người ở bên kia thôi. Không phải so sinh em rồi thế nha. Ờ. ờ. Cố gắng nhá. Thôi mọi người mang à, về là chuẩn bị ăn cơm nào máu đi. Muộn rồi hai vâng. giờ trưa rồi vất vả mọi người quá à. thay mặt toàn thể bà con nhân dân xin cảm ờ. ơn các anh chị các nhà hảo tâm để quan tâm và giúp một phần kéo đói cho các hộ đặc biệt khó khăn của thôn và của vùng cao nói chung đấy vâng. nhân dân rất là nhiệt tình và đồng đồng tình cùng với các nhà hảo tâm không cứ nhìn thấy bà con vui là ok dạ. rồi rồi các bà có về đâu rồi các nhà về thôi. có thể giúp đỡ rồi được rồi <laughs> vâng vâng vâng cảm ơn mọi người nhá các nhỏ tân sẽ cố gắng là quan tâm quan tâm nhiều hơn cho thôn và cho các hộ đặc biệt à, chào bye bye chào chào chào chào chị chào chị nha vâng vâng một tiếp một chê một chê một chê một chê Hôm nay trưa cũng là nắng rồi dạ vâng Thôi thì ờ, như ờ, Bí Thư cũng đã nói rồi dạ vâng cũng ờ, thay mặt dạ vâng cảm ơn bà con thì Giang có lẽ là cũng xin kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây Để hẹn quý cô bác, anh chị tất cả mọi người Ở những cái video tiếp theo mà phần tiếp theo để đến với bà con Thì kính mong Giang cũng rất là kính mong quý cô bác anh chị cũng như là tất cả mọi người anh Hà Hảo Tâm là luôn luôn đồng hành và theo dõi Giang trong quá trình mà Giang đi làm cái ờ, công việc là giúp bà con ở trên này này và xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở những video tiếp theo